Hải đang uh, xin chào bạn. Sau đây Hải đang uh, xin giới thiệu các bạn máy máy Zomosi BK1000. Thông số của máy đây các bạn. Tỷ lệ truyền là 5.5.1. Sức chứa dây đây các bạn. 0.18 mm này là được 200 m, 0.2 165 m, 0.25 là 110 m. Tương đương với cước ấy lực tải của nó 6 lb là được 260 m 8 lb là 140 m 10 lb là 100 m đây đây phần này là theo à, lb các bạn nhé rồi hải đăng đã review bên ngoài phần hộp của máy đây hải đăng sẽ review phần bên trong của máy đây là máy màu à, xanh đen Đấy. máy ờ, dùng các bạn câu ờ, lu máy đứng hợp lý Đấy. thông số của máy hải đăng đã đọc các bạn rồi đây là 13 vòng bi các bạn nhé Đấy. số 13 các bạn BK 1000 của Zomosi ờ, sản xuất tay quay bằng nhựa các bạn nhé này giá rẻ giá bình dân các bạn mới tập câu lu cuối thì uh, kim loại Đấy, các bạn nghe tiếng uh, kêu ấy. xả cước đây chế độ xả cước các bạn bk một nghìn ờ, ốc để tháo tay quay tay quay này thì các bạn bấm này, này sẽ gấp tay vào để chống ờ, lúc các bạn di chuyển chống ờ, va đập chống gãy tay Đấy. dòng này dòng tay nhựa nên nó cũng dễ bị dễ gãy đang ờ, sẽ cân trọng lượng và máy cho các bạn trọng lượng máy này 210 ờ, gram trọng lượng ờ, của máy 210 gram Vừa rồi Hải đang ờ, xin đã giới thiệu các bạn máy Zomosi BK1000 Hải đang Vixin xin chào hẹn gặp lại các bạn những sản phẩm tiếp theo của Ram Fishing